Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi Và ngày hôm nay thì Khả tiếp tục anh Vinh Tiền Vạn là up cấp cũng như là Khải um, uh, uh, lụm được cái cục mấy trăm triệu kinh nghiệm nha anh em Thì uh, trong móc 300 người đầu tiên thì sẽ được nha anh em Rồi Khải mua 800 vớ Rồi ok 1.000 vớ này Nhưng mà Khải đi uh, lấy cái uh, túi Khải đi mở túi nữa đã Rồi Này là em Vinh Tiền Vạn nha anh em dạ, hai cây dạng với lại nguyên liệu 150k điện tống kim với lại full nguyên liệu nè nón áo quần đó một thứ một k thì mới được anh luôn cái đội chi nè anh cho úp cấp luôn mà đánh kim cho nó khác trời hôm nay đánh tống kim sướng quá top 3 tống kim đánh một trăm mấy chục mạng ôi rồi đánh y bạn thật đá tây như này đủ nè rồi ra đứng đầu tô mở cho nè Ừ xe khả 95 nè Đầu tư không thiếu gì luôn nè Evan giả tẩu 24 24 luôn nè Không thiếu một con xu nào luôn Rồi lên là cá này nhanh túi nguyên liệu phải mở túi nguyên liệu ạ mở thứ một nghìn cho em ơi áo nón quần mở thứ 500 rồi mở cái này chắc đủ mở cuối đánh ngon không chấp không chấp phát nào nè còn cái giai đoạn mà từ 35 ờ, đến 4, 4, 4 35 phút đến 45 phút má chết liên tục luôn giao tranh chết liên tục phút cuối ui giữ đa một định giữ đa một định ui wow, liên chạm liên tục 15 28 35 ôi wow, liên chạm 35 luôn em hiểu rồi trận phát cuối đánh ngon <coughs> non sân đấu thứ một hàng anh em về mua một à, hai cây dạng nữa hai cây dạng à, mua cái kia nữa là úp được úp được bên tiền vàng. đủ chưa ôi áo thiếu nè nón thiếu what the hell thiếu trời đồ rồi quán cờ lon này thiếu dữ thiếu dữ ta Ừ. mình chạy đâu mua máu như thiệt nó cho nổi rồi làm cái thú rồi tràn chứa bao nguyện tình tình đệ huynh khác sâu không hề phai nón đầu áo đâu ok đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đậu rồi này là thấy cũng này cũng này qua áo này nón này quần gì vậy không đủ rồi xong giờ khả lấy hai cái dạng khải qua tiền dương khải mở bình tiền vạn như nè người đầu tiên uh, mở trong vòng 300 người đầu tiên thì sẽ được cục thưởng kinh nghiệm 200 triệu 300 triệu và 500 triệu nè so với những cục mà kinh nghiệm như vậy thì nó khá là hiếm như nè Úc khá là nhanh hình hình cho cục 500 luôn là tuyệt vời luôn nè nè mua cho thiên qua vạn nói vần vạng này ép này nhiều xanh này à. đó được <clears throat> cái bình này thì được uh, à, 900 triệu ừ, biết lên được 99 ta biết lên được 99 ta ui này chủ yếu lấy uh, kinh nghiệm anh em à với lại với số rồi đây với số nó hàng sao lạ vậy ta 29 rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm <clears throat> kiếm vài gia kim phong cho xe coi kim phong coi Gia truyền Kim Phong Gia truyền Kim Phong Không ra luôn Áo Áo này shop cho làm gì Áo ngọc bội shop cho làm gì Gia truyền Kim Phong Gia truyền Kim Phong Cũng không ra luôn trời Trời ơi ba cái áo hai cái áo Một vé số Không được bài boss luôn Không úp cốc nổi Ôi được cục 200 thảm dữ ta Được 200 anh em Quá thảm quá thảm quá thảm quá thảm này à, có thể nhận được 1 tỷ 5 nha Nam à rồi ok đâu có nhận 1 tỷ 5 là lại một cục 200 này nhận được tỷ 5 là được mấy chục phần trăm ấy rồi hiểu rồi ok như server khác thì nhận được 3 tỷ nè xem nhà nhận được có ờ, tỷ 5 thôi bán như vậy ok chắc chúng rồi ok sau khi anh vân tiền vàng thì hết ờ, khoảng gần 7 kim nè khoảng 7 kim thu lại được ít ờ, băng hỏi này nó các kiểu này mà nó nộp top 3 đó cái nhân này của Khải này cái nhân này ua được gần ca cá nhân bán cũng được ít tiền nữa nè bù lại tiền lỗ ca cá nhân thì được canh năm thu lượng canh năm tầm đó còn văn hội này chắc chắn là nộp cho ban này không thể nào làm được gì cả được ca cá nhân nữa nè đó <coughs> còn cái này cá nhân này của ban rồi anh em xem video anh vân này thì đừng quên ờ, ủng hộ cho Khải một like chia sẻ chơi cũng như là ủng hộ mạnh nha anh em à, những ờ, lần sau Khải sẽ tiếp tục anh vân còn lon hàng khác cho anh em xem nha chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em cho anh em xem lại sách đồ đây nè đây vừa rồi thì Khải được thêm một kỹ năng vốn có từ cái mặt nạ nữa nè hai kỹ năng trời ơi mài đánh tống kim khỏi chờ luôn đó, hai kỹ năng vốn có lượt tay bốn nghìn sáu hôm trước lượt tay có ba cái máy thôi lên gần một ngàn lượt tay nè hai kỹ năng gần một ngàn một tay rồi nón đang tìm một nón đẹp hơn chưa có <coughs> đao này thì quá pin này khỏi phải chơi này. áo phục hồi 49 đặt móc 47 khá là chậu luôn Nợ, bao tay chón 40 chón 20 là 60 chón rồi 80 chậm từ này lưng và dây đó 80 chậm rồi nè 80 chậm và 60 chón rồi nhận sức mạnh 11 sinh lực lực rồi nhận xuống màn 7 sinh lượng lực ngọc bòi sinh lượng lực cao đó mua cái ngọc bòi đáng lòng tiền bát gạo luôn nè <clears throat> nói vậy thôi xếp đồ tương đối rồi rồi anh em nhớ cho một like chia sẻ ủng chơi năm ơi và khải hay like vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày vậy nè và hoạt động ban xong rồi đến này nọ thì bất đại xong đến tống kim hàng ngày vậy nè đó rồi phong độ các kiểu là điếu rồi vượt ái rồi phong độ cả ngày hoạt động cho đến một hai giờ sáng lần nè ok vậy anh em mình cho thần đó